Các bạn thân mến, chị là Minh Hiên đây và ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần audio đọc truyện này. Ở trong phần audio trước, chúng ta đã cùng với nhau đi hết 2 phần 3 chặng đường của một trong những thiên truyện trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn Kim Lân, đó là truyện ngắn Phở Nhặt. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với thiên chuyển vợ nhặt để xem là với những diễn biến đã xảy ra khi bà cụ tứ trở về và nhìn thấy cô vợ nhặt ở trong nhà thì sẽ có những cư xử như thế nào các bạn nhé chúng ta sẽ cùng bắt đầu tiếp tục chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn kim lân chàng chợt đứng dừng lại lắng tai nghe ngoài ngõ có tiếng người hung hăng ho một bà lão từ ngoài dạng tre lỏng khọc đi vào ngõ bà lão vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán gì trong miệng thấy mẹ chàng reo lên như một đứa trẻ và gọi với vào trong nhà u đã về đấy hắn lật đật chạy ra đón hôm nay sao u về muộn thế làm tôi đợi nóng cả ruột bà cụ tứ nhấp nháy hai con mắt nhìn chàng chậm chạp hỏi có việc gì thế vậy Thiếu hãng cứ vào trong nhà đã nào Bà lão phấp phòng bước theo con vào trong nhà Đến giữa sân Bà lão đứng sững lại Bà lão càng ngạc nhiên hơn Quái Sao lại có người đàn bà nào ở trong ấy nhỉ Người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường thằng con mình thế kia Sao lại chào mình bằng u Không phải con cái đục mà Ai thế nhỉ bà lão hấp hay cặp mắt cho đỡ nhoèn vì tự xưng bà lão thấy mắt mình nhoèn ra thì phải bà lão nhìn kỹ người đàn bà lần nữa vẫn không nhận ra người nào bà lão quay lại nhìn con tỏ ý không hiểu chàng tươi cười thì uh, u hãng cứ vào ngồi lên giường lên giếc chỉnh chẹn cái đã nào bà lão lập cập bước vào người đàn bà tưởng bà lão già cả điếc lác Thị cất tiếng chào lần nữa U đã về à Ô hay Thế là thế nào nhỉ Bà lão băn khoăn ngồi xuống giường Chàng nhắc mẹ Kìa nhà tôi nó chào U Thế mẹ vẫn chưa hiểu Hắn bước lại gần nói tiếp Nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy U ạ à? Chúng tôi phải duyên phải kiếp với nhau Chẳng qua nó cũng là cái số cả Bà lão cúi đầu nín lặng Bà lão hiểu rồi Lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự Vừa ai oán vừa xót thương cho số, số kiếp đứa con mình Cháu ơi, người ta dựng vợ cả chồng cho con Là lúc trong nhà ăn nên, làm nổi Những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này Còn mình thì... Trong cái mắt kèm nhèm của bà rủ xuống hai dòng nước mắt Biết rằng chúng nó có nuôi nhồi nhau sống được qua cơn đói khát này không bà lão khẽ thở dài đứng lên đăm đăm nhìn người đàn bà thị cúi mặt xuống tay vân vê tà áo đã rách bợt. bà lão nhìn thị và bà nghĩ người ta có gặp bước khó khăn đói khổ này người ta mới lên đến con mình mà con mình mới có vợ được thôi thì bổn phận của bà là mẹ bà đã chẳng lo lắng được cho con May ra mà qua khỏi được cái tao đoạn này Thì thằng con bà cũng có vợ Nó yên về nó Chẳng may ra ông rời bắt chết cũng phải chịu Chứ biết thế nào mà lo cho hết được Bà lão khẽ sẵn hắng một tiếng Nhẹ nhàng nói với nàng dâu mới Ừ thì thôi Thôi thì các con đã phải xuyên phải kiếp với nhau Ô cũng mừng lòng Chàng thở đánh phào một cái ngực nhẹ hẳn đi hắn ho khẽ một tiếng bước từng bước ra ngoài sân bà cụ tứ vẫn từ tốn tiếp lời nhà ta nghèo con ạ à. vợ chồng chúng mày liệu mà bảo ban nhau làm ăn rồi ra may mà ông rời cho khá biết thế nào hả con ai giàu ba họ ai khó ba đời có ra thì rồi con cái chúng mày về sau bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài bóng tối trùm lấy hai con mắt ngoài xa dòng sông sáng trắng uốn khúc trong cánh đồng tối mùi đốt đống giấm ở những nhà có người chết theo gió thoảng vào khét lẹt bà lão thở ra nhẹ một hơi dài bà lão nghĩ đến ông lão nghĩ đến đứa con gái út bà lão nghĩ đến cuộc đời cực khổ dài rằng rặc của mình vợ chồng chúng nó lấy nhau cuộc đời chúng nó liệu có hơn 40 con ngồi xuống đây ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân bà lão nhìn người đàn bà lòng đầy thương xót nó bây giờ là dâu là con trong nhà rồi người đàn bà khẽ nhúc nhích thì vẫn khép nép đứng nguyên chỗ cũ bà lão hạ thấp giọng xuống thân mật kể ra con làm được xăm ba mâm thì cũng phải đấy nhưng nhà mình nghèo cũng chả ai người ta chấp nhận gì cái lúc này cốt làm sao chúng mày hòa thuận là u mừng rồi năm nay thì đói to đấy chúng mày lấy nhau lúc này u thương quá bà cụ nghẹn lời không nói được nữa nước mắt cứ chảy xuống dòng dòng chàng đứng ngoài thấy vậy hắn bực mình quá hầm hầm bước vào trong nhà đánh diêm đốt đèn thấy sáng bà lão vội vàng lau nước mắt ngừng lên có đèn đấy à ừ thắp lên một tí cho sáng sủa Dầu bây giờ đắt gớm lên đấy mày ạ à. Bà lão đứng dậy uể oải sang giường bên kia nằm Chàng lầu bầu trong miệng Chán quá Chẳng đâu vào đâu Tự nhiên cũng khóc Tiếng bà cụ tứ bên kia nói phới sang Hôm nào nghỉ ở nhà kiếm lấy ít đứa về đan cái phên Mà ngăn ra mày ạ à. Vâng Chàng ngoan ngoãn đáp lời mẹ Hắn toan quay lại bảo thị cởi áo đi nằm nhưng thấy thị ngồi bần thần dưới chân giường tự nhiên hắn lại không dám hắn lặng lặng ngồi xuống cái ghế bên cạnh cả hai cùng sượng sùng chả biết nói gì ánh đèn vàng đục ở góc nhà tỏa ra ấm áp và kéo dài hai cái bóng trên vách bên ngoài gió từ mặt sông thổi lên rì rào như tiếng người thầm thì nói chuyện giữa sự im lặng của đôi vợ chồng mới có tiếng ai khóc hờ có tiếng ai hở khóc ngoài xóm lọt vào tỉ tê lúc to lúc nhỏ người đàn bà bỗng thở dài chàng quay lại khẽ hỏi buồn à không gớm sao lúc này nói chuyện dai thế đợi sốt cả ruột thị lườm hắn không trả lời hắn xích lại cười cười tôi khuya rồi đấy ngủ đi thị cũng giơ tay củng vào chán hắn chỉ được cái thế là nhanh dơ hắn cười khì khì vươn cổ thổi tắt phụt ngọn đèn trong đêm khuya tiếng hở khóc tỉ tê nghe càng rõ sáng hôm sau mặt trời đã lên bằng con sào chàng mới trở dậy trong người êm ái lừng lơ như người vừa từ trong giấc mơ đi ra việc hắn có vợ đến hôm nay hắn vẫn còn ngưỡng nàng như không phải hắn chắp hai tay sau lưng lững thững bước ra sân Ánh nắng buổi sáng mùa hè sáng loá soi vào hai con mắt còn cay xè của hắn. Hắn chớp chớp liên hồi mấy cái và bỗng vừa chợt nhận ra xung quanh mình có cái gì vừa thay đổi mới mẻ, khác lạ. Nhà cửa sân vườn hôm nay đều được quét tước, thu dọn sạch sẽ gọn gàng. Mấy chiếc quần áo rách như tổ đỉa vẫn vắt khươm mươi niên ở một góc nhà đã thấy đem ra sân hong hai ăn nước vẫn để khô cong ở dưới góc ổi đã kín nước đầy ấm áp đống rác mùn tung hoành ngay lối đi đã được hót sạch ngoài vườn người mẹ đang núi húi sẫy những búi cỏ mọc nham nhở vợ hắn quét lại cái sân tiếng chổi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất cảnh tượng thật đơn giản bình thường nhưng đối với hắn lại rất thấm thía cảm động bỗng nhiên hắn thấy hắn yêu thương gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng hắn đã có một gia đình hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đấy cái nhà như cái tổ ấm che mưa che nắng một nguồn vui sướng phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng bây giờ hắn mới thấy hắn nên người hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này hắn xăm xăm chạy ra giữa sân hắn cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà bà cụ tứ thấy con dai đã dậy bà lão nhẹ nhàng bảo nàng dâu anh ấy dậy rồi đấy con đi dọn cơm ăn chẳng muộn vâng người đàn bà lẳng lặng đi vào trong bếp chàng non thị hôm nay khác lắm rõ ràng là người đàn bà hiền hậu đúng mực không còn vẻ gì trao như mấy lần chàng gặp ở ngoài tỉnh không biết có phải vì mới làm dâu mà thị tu trí làm ăn không bà mẹ chàng cũng nhẹ nhõm tươi tỉnh khác ngày thường cái mặt bùng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên bà lão xăm xắn thu dọn quét tức nhà cửa hình như ai nấy đều có ý nghĩ rằng thu xếp nhà cửa cho quang quẻ nề nếp thì cuộc đời của họ có thể khác đi làm ăn cơ có thể khâm khá hơn bữa cơm ngày đó trông thật thảm hại sự cái mẹt rách có độc một lùm rau chuối thái rối và một đĩa muối ăn với cháo Nhưng cả nhà đều ăn rất ngon lành Bà cụ vừa ăn vừa kể chuyện làm ăn, xa cảnh với con dâu Bà lão nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung sướng về sau này Chàng ạ, à, khi nào có tiền ta mua lấy đôi gà Ta tin rằng cái chỗ đầu bếp kia làm cái chuồng gà thì tiện quá Này ngoảnh đi ngoảnh lại, chả mấy mà có ngay đàn gà cho mà xem Chàng chỉ vâng, chàng vâng rất ngoan ngoãn Chưa bao giờ trong nhà này mẹ con lại đầm ấm hòa hợp như thế Câu chuyện trong bữa ăn đang đà vui bỗng ngừng lại Niêu cháu lõng bõng mỗi người được có Lưng lưng hai bát đã hết nhẵn Bà lão đặt đũa xuống Nhìn hai con vui vẻ Chúng mày đợi u nhá Tao có cái này hay lắm cơ Bà lật đật chạy xuống bếp lễ mẹ bưng ra một cái nồi bốc khói nghi ngút bà lão vừa đặt nồi xuống bên cạnh mẹt cơm cầm cái môi vừa khuấy khuấy vừa cười chè đây bà lão múc ra một bát chè khoán đây ngon đáo để cơ người con dâu đón lấy cái bát đưa lên mắt nhìn hai con mắt thì tối lại chị điềm nhiên vào vào miệng chàng cầm cái bát thứ hai mẹ đưa cho người mẹ vẫn cười tươi đon đà cam thế mày ạ à? hì ngon đáo để cứ thử ăn mà xem xóm ta khối nhà còn chả có cám mà ăn đấy chàng cầm đôi đũa gợt một miếng bỏ vội vào miệng mặt hắn chun ngay lại miếng cám đắng chát và nghẹn bứ trong cổ bữa cơm từ đấy không ai nói câu gì họ cắm đầu ăn cho xong lần họ tránh nhìn mặt nhau một nỗi tủi hờn len vào tâm trí mọi người ngoài đình bỗng dội lên một hồi trống dồn dập vội vã đàn quạ trên những cây gạo chót cao chót vót ngoài bãi ngoài bãi chợ hốt hoảng bay phủ lên lượn thành từng đám bay vần lên trên nền trời như những đám mây đen người con dâu khẽ thở dài thị nói ly nhi trong miệng trông gì đấy u nhỉ trông thúc thuế đấy đằng thì nó bắt rồng đây đằng thì nó bắt đóng thuế giờ đất này không chắc đã cho sống qua được đâu các con ạ à. bà lão vội ngoảnh ra ngoài bà lão không dám để con dâu nhìn thấy bà khóc người con dâu có vẻ lạ lắm thị lầm bầm ở đây vẫn phải đóng thuế cơ à im lặng một lúc thì lại tiếp trên mạn thái nguyên bắc giang người ta không chịu đóng thuế đâu người ta còn phá cả kho thóc của nhật chia cho người đói nữa đấy chàng thần mặt ra nghĩ ngợi cái mặt to lớn bẩm lại khó đăm đăm miệng cắm ngậm trong miệng hắn đã bã ra chát xít hắn đang nghĩ đến những người phá kho thóc nhật Chàng vội hỏi trong miếng ăn Việt Minh phải không? Ừ, sao nhà biết? Chàng không trả lời Trong ý nghĩ của hắn vụt hiện ra cảnh những nghèo đói, những người nghèo đói ầm ầm kéo nhau đi trên đê sộp Đằng trước có lá cờ đỏ to lắm Hôm ấy, hắn láng máng nghe người ta nói Họ là Việt Minh đấy Họ đi cướp thóc đấy Chàng không hiểu gì sợ quá Kéo vội xe thóc của liên đoàn qua cánh đồng đi lối khác à ra là họ đi phá kho thóc chia cho người đói tự dưng hắn thấy ân hận tiếc rẻ phần vơ khó hiểu ngoài đình tiếng trông thúc thuê vẫn sồn dập mẹ và vợ chàng đã buông đũa đứng dậy trong óc chàng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới các bạn thân mến đó là chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn chị hy vọng rằng là với phần đọc truyện của chị thì các em cũng đã có thể hiểu được về diễn biến về trình tự câu chuyện xảy ra như thế nào rồi và chị cũng rất là hy vọng các em sẽ yêu thích câu chuyện này và thường xuyên bỏ sách giáo khoa hay là bất cứ một cuốn sách nào có chuyện ngắn vợ nhặt ra để đọc đi đọc lại để hiểu thêm về thiên truyện này của nhà văn Kim Lân các em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn đừng quên là chị Hiên đang có một khóa học văn dành cho các bạn ở xa chúng ta có thể học online và tất nhiên là các em sẽ có được rất là nhiều những điều thú vị ở trong khóa học này đấy còn bây giờ thì chúng ta sẽ gửi lời chào tạm biệt tới nhau nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần audio văn học tiếp theo